Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Cao Tiến Soi Kèo Trước tiên mình xin chúc mừng anh em trong nhóm kèo bóng Cao Tiến Cũng như là các anh em đã theo dõi kênh của mình bấy lâu nay à, Thì trong 4 trận đấu tối qua tại giải đấu ngoại hạng Anh à, Anh em theo mình thì đều đã húp được tất cả các mã kèo của 4 trận đấu này Đấy, đầu tiên là trận đấu giữa Aston Villa và Leeds United Trận đấu này mình đã cho anh em mã kèo tài cả trận 2.75 Và mình dự đoán chiến thắng sẽ dành cho Leeds Với cách biệt từ à, một bàn trở lên và tổng bàn thắng là 3 đến 4 màn trận đấu này. Nhưng ngược lại thì Aston Villa đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhưng kết quả đều về tài thôi và anh em đã húp được nửa mâm ở trận đấu này. Và trận đấu thứ hai là trận đấu giữa Manchester United và Man City. Trận đấu này thì mình đã yêu cầu anh em vào mã kèo đội chủ nhà được chấp 0.75. Thì ờ, về cái mã kèo này anh em vừa húp được cái mã kèo đội chủ nhà được chấp 0.75 và húp được nửa mâm mã kèo tài 2.75 cả trận này và thắng luôn cả cái mã kèo tỷ số 2-1 dành cho Mu đấy và trận đấu thứ ba là trận đấu giữa uh, ờ, Brighton và Liverpool trận đấu này uh, ờ, đội khách Liverpool chấp đội chủ nhà là mức chấp là 0.5 về mã kèo này thì mình cũng đã nói là anh em sẽ vào mã kèo Brighton được chấp 0.5 thì ở trận đấu này ờ, Brighton đã bất ngờ chiến thắng Liverpool với tỷ số cách biệt tới 3 bàn và không để thủng lưới đấy thì anh em cũng đã hấp chọn được cái mã kèo Brighton và trận đấu thứ tư là trận đấu giữa ờ, Benford và Bournemouth đội chủ nhà Benford chấp 0.75 mình đã cho anh em nằm ở kèo đội chủ nhà Benford trận đấu này thì Benford kết thúc với tỷ số 2-0 anh em cũng đã hấp chọn được cái mã kèo Benford này quay lại với các trận đấu ngày hôm nay thì ờ, sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra cũng như là Chelsea đối đầu với uh, ờ, Sheffield Palace này rồi Newcastle với Fulham và ờ, Tottenham với Arsenal thì cái trận ờ, Tottenham với Arsenal này diễn ra vào lúc 23 giờ 30 mình cũng đã nhận định xong cho anh em và đã lên video rồi anh em có thể vào để tham khảo các cái mã kèo này thì cùng giờ ờ, khung thời điểm này thì cũng có rất nhiều trận đấu được diễn ra mình sẽ lên kèo đều hết và gửi trên nhóm cho anh em tham khảo trong video này thì mình sẽ lựa chọn cho nhận định sâu kèo cho anh em trận đấu giữa Newcastle Fulham trận đấu được diễn ra vào lúc 21 giờ tối ngày hôm nay Hiện tại thì à, Newcastle đang đứng ở vị trí thứ tư bảng xếp hạng với 35 điểm sau 18 vòng đấu và ghi được 32 bàn thắng để thủng lưới 11 bàn. Fulham thì đang xếp ở vị trí thứ sáu với 31 điểm sau 19 vòng đấu, à, ghi được 32 bàn thắng và để thủng lưới 28 bàn. Thì cả hai đội bóng này đều đang có phong độ cực kỳ cao. Và hiện tại thì à, Newcastle cũng đã tạo ra một chuỗi bất bại lên đến 13 trận đấu rồi và 4 trận gần nhất ở giải đấu ngoại Anh thì Newcastle có được hai chiến thắng hai trận hòa và gần nhất là trận hòa 0-0 trước Arsenal trên sân nhà của pháo thủ luôn. Đấy. Còn về à, Fulham thì trải qua 10 trận đấu gần nhất trên mỗi đấu trường, đội bóng này có được 6 à, chiến thắng, hai trận hòa và hai thất bại. Riêng ở giải đấu ngoại hạng Anh ở 8 à, trận gần nhất thì Fulham có được 5 chiến thắng, hai trận thua và một trận hòa và riêng trên sân nhà thì bốn trận gần nhất đội bóng này có được 3 chiến thắng và một trận thua và trận thua này là trận thua 2-1 trước Man City đến với lịch sử đối đầu của cặp đấu này thì ở bốn trận gặp nhau gần nhất tại giải đấu ngoại hạng Anh Newcastle có được 3 chiến thắng và một trận hòa trước Fulham và cái trận thắng gần nhất của Newcastle là chiến thắng 4-1 ngay trên sân nhà của Fulham và đội hình ờ, dự kiến ra sân của hai đội Newcastle sẽ ra sân với đội hình 4-3-3 ờ, còn à, uh, full sẽ ra sân với đội hình uh, à, 1 thì uh, ở trận đấu này bên uh, phía chích già Newcastle sẽ không có được sự, sự phục vụ của xe cũng như là Crab và Tarret đấy còn Fulham thì uh, sẽ không có được sự phục vụ của Kebano cũng như là Robinson đã nhận đủ hai uh, thẻ vàng ở các trận đấu vừa qua tại ngoại hạng Anh và đặc biệt là chích chè ở trận đấu này À, đã có sự trở lại của ờ, Callum Wilson cũng như là Alexander thì hai cầu thủ này đã bình phục chấn thương đấy và đáng nói hơn nữa là ờ, Amarion cũng như là Jolinton đang có phong độ cực kỳ cao ở những ờ, vòng đấu vừa qua bên phía Fulham thì cũng không thua kém gì với William này Mitrovic cũng đang có phong độ rất cao và đặc biệt là tiền đạo mang áo số 9 của Fulham Mitrovic đang thi đấu vào form đã ghi được 11 bàn thắng ở mùa giải này đến với tỷ lệ kèo ở trận đấu này à, đội chủ nhà Newcastle chấp đội khách Fulham với mức chấp là trừ một mã kèo tài xỉu cả trận là 2.75 về cái mã kèo chấp này thì mình thấy tương đối là khá là cao vì cả hai đội hiện tại à, đang có phong độ à, cực kỳ tốt như nhau đối với Fulham thì à, ở các trận đấu gần đây với cái mã kèo chấp một thì Fulham thường là không thua quá hai bàn một trận cho nên với các mã kèo hiện tại thì anh em cách tốt nhất là nên vào cái mã kèo tài cả chặn 2.75 vì cả hai đội hiện tại đang có phong độ rất cao và tiền đặc biệt là hàng tiền đạo của hai đội bóng này đều ờ, nổ súng liên tục đấy và mình dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc trận đấu với từ 3 bàn thắng trở lên nên anh em cứ ờ, vào mạnh cái mã kèo tài 2.75 và anh em nhớ một điều nữa là đây chỉ là những cái ờ, nhận định tham khảo của mình trước trận đấu thôi khi mà chưa có đội hình chính thức nữa đấy nên anh em cân nhắc trước khi mà vào các cái mã kèo này còn anh em muốn mà chính xác nhận được các mặt kèo chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho telegram kèo bóng cao tiếng này mình sẽ thêm anh em vào nhóm và sẽ gửi ờ, các mã kèo lên nhóm trước giờ bóng lăn khi mà có đội hình chính thức thì lúc đó thì cái tỷ lệ kèo nó sẽ chính xác và sẽ ờ, có tỷ tỷ lệ thắng cao hơn và mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây nha anh em hãy nhớ để lại cho kênh cao tiếng số kèo một lượt đăng ký theo dõi kênh và chúc anh em luôn thắng ở những trận đấu sắp tới